hôm nay á, là Duy Nguyễn mới chi gần trăm triệu để Duy Nguyễn thực hiện chính sách nhồi sọ tất cả học viên của THOL Ngã bằng tưởng tượng không? Giống như ở dưới cái phòng ở đó Cái hàng màu cao xám xám này nè Chơi nguyên cái hệ kệ luôn Để súp một đống súp luôn wow. Mà nhắc tới Na Uy bọn làm marketing ngu thấy mẹ luôn Tớ thiệt cái anh là giám đốc nha Nhưng mà cái ngày nào anh bỏ tụi nó ra một cái á Tụi nó làm dốt lắm mấy em <laughs> Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng là thất bại doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT CEO Duy Nguyễn khỏe đẹp thành công đẳng cấp hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể BBT nâng tầm con người Việt Nam. À, chào các bạn đến với chương trình vlog kinh doanh của Như Nguyễn Hôm nay Như Nguyễn sẽ chỉ các bạn một cái kỹ cũng như à, về kinh doanh nó thực tiễn, nó thực dụng nha Này không phải là tự kỷ gì mà là góc nhìn, à, kinh nghiệm à, kèm với kiến thức Thì à, tiện đây á, Duy thấy là rất là nhiều bạn trẻ khởi nghiệp mô hình phòng gym Bạn già cũng có nữa chứ không phải bạn trẻ Thì các bạn đi co cái phòng gym các bạn á, rất là nhiều hình ảnh của ngôi sao Đúng không? rất nhiều hình ảnh ngôi sao rồi bạn trưng bày phòng gym các bạn nhìn nó cải lương quá đó thì à, nói chung thì cũng không sai tại đó giờ người ta làm vậy nhiều ngay cả phòng việt ra gần của dì sương cũng chơi của đó mà để hình ô ô toàn là diễn viên toàn là gì à, gì à, người mẫu đồ đó thể hình này nọ trang trí này nọ rất là nhiều nhưng mà theo như thấy á cái đó là cái quan điểm nó tương đối nó lạc hậu nó lạc hậu ở chỗ nào thứ nhất là lạc hậu ở cái chỗ á là mình để những tấm hình đó đó nó nó không có thực tiễn nó không có thực tiễn các bạn sẽ nói rằng à tao để tấm hình đó để cho thằng kia nó nhìn nó có động lực để tập nhưng đó đúng không nhưng mà thật sự không bao giờ tập được tại hình tụi nó là vận động viên mà nó chích chót bấy bá hết rồi nó mới vậy các bạn tập không bao giờ never ngay cả những ngay cả vận động viên việt nam tập thấy bà nội luôn cũng chưa bằng tụi nó nữa. cái đó là là là, là nói thiệt nên cái, cái cái cái mục tiêu đó thì thì mình không phải là mình nói vậy là bạn bỏ hết tức là các bạn để ít thôi thôi nó để ít lại thôi đó các bạn trang trí cái kiểu nó khác cái kiểu nó như là bbt của Duy Nguyễn vậy đó wow. tại sao Duy Nguyễn nói vậy tại Duy Nguyễn khoe phòng nè đó hôm nay á, là Duy Nguyễn mới chi gần trăm triệu để Duy Nguyễn thực hiện chính sách nhồi sọ tất cả học viên của THOL chính sách nhồi sọ đó cụ thể là như thế nào đó là Duy Nguyễn làm một cái hàng tủ dài đèn tất cả mọi tầng xong rồi trên hàng tủ đó đó Duy Nguyễn sẽ phân phối để hết tất cả dùng hú súp để dùng hú súp để hú súp để hú súp để cho dân tập gym ở dưới đẩy nhìn lên bị nhồi sọ bị nhồi sọ mấy em chịu sao nổi đâu ức ức chế chứ nãy xuống dưới review mấy ông rồi ức chế lắm thôi mà lấy tao hũ này đi mà nhìn nó ghét quá thôi mà lấy tao bên này đi thôi mà lấy tao hũ kia đi nhìn chịu hết nổi rồi đó thấy nhồi sọ tinh vi không mấy em xong rồi cái kia nó nhỏ nhỏ vô hỏi anh gì anh ơi à, em em rất hâm mọn trên trên youtube à, em không biết tập bao lâu mới được nha anh cái này mới uống hết đóng đi được rồi <laughs> nhanh lẹ còn nhẹ luôn em ra hàng nữa đó nên tụi nó cứ nghĩ rằng à trời ơi ông này marketing thôi ông này marketing thôi ông này ông, ông nhậu sọ quá quay video đâu để anh đóng này <laughs> bạn nói sao cũng được hết nhưng mà cái đó là gì cái tính thực dụng của Duy Nguyễn đúng không tính thực dụng của Duy Nguyễn tại sao một cái hàng kệ vậy là để trống cho ổn đó để gì để cho ổn vậy đóng cái kệ vô dựng hàng vô wow đúng không nó mới thực dụng nó mới thực dụng giống như cái logo là BBT SG đúng không supplement and gym các bạn có gym rồi các bạn phải có supplement supplement phải số up số up ra đó bạn tưởng tượng không giống như ở dưới cái phòng ở đó cái hàng màu cam xám xám này nè chơi nguyên cái hệ kệ luôn để súp một đống súp luôn nó là nhồi sọ đa cấp độ luôn các bạn wow. nhồi sọ chịu không nổi luôn á bởi vậy cái phòng game của Duy Nguyễn không giờ để hình thành nhân vật model khỉ con nữa trơn đó Duy Nguyễn chỉ để bốn thành điện thoại thôi à từ nhỏ tới thằng xì ke xì ke tới thằng tập tạ gục ngã tới thằng đứng gồng la tới thằng chạy mẹt rồi hết rồi đó đúng không cái với cái thông điệp là gì tao chủ phòng tao chủ phòng đó giỡn sao không được vui lắm anh Brandy giỡn sao không được nhưng biết ừ phòng này của tao vậy thôi bốn phòng nó đều vậy hết đó nhìn ừ biết đinh này của Duy Nguyễn vậy thôi được rồi tập không cần gì nhiều như ông này được rồi ra như ông này là của gái được rồi ngon lành nữa thực tiễn nó người Việt Nam nó người thật việc thật luôn người phàm mất thật luôn không cần phải bên trời Tây trời Âu trời A vậy tập không được như tôi đó đâu đúng không nên, nên nhiều khi á cái suy nghĩ của Duy nó rất khác và còn lại nó thực dụng mà thực dụng mà đến đến vô cùng thực dụng đó thực dụng nhưng mà ở đằng sau cái thực dụng đó là một cái sự chịu chơi một cái sự đầu tư các bạn các bạn có dám bỏ 100 triệu làm làm hệ kể đó 100 triệu đó dám bỏ không nope ừ, hay là dẹp bà đó rồi hay là súp các bạn mua về các bạn đồ mỹ đế bạn chất trong kho bạn khóa cửa lại thôi thua luôn thua luôn nói ai nghe nó không nói ai nghe đó cái gì cũng phải cho người ta có quá trình cho người ta có sự tìm hiểu cho người ta có sự nhận thức bây giờ cứ đập cho đập cho mắt cái đã về mà ông tức à ông tức cái quái gì mà để nhiều dữ trời đấy hả quái gì để nhiều là gần coi thôi rồi xong rồi thái biết rồi lên google search à này thì thực phẩm bổ sung này thì bột cao cái này phát banner này nó kia wow đấy chi từ đó họ có cái kiến thức họ kiến thức thì họ họ mua họ sử dụng thôi cái đó chỉ là một mục đích thôi nha một mục đích trong cách làm của anh thôi anh còn anh còn cách làm khác nữa tại sao mà anh phải làm kệ vậy tại vì nó nhiều lý do lắm mà đó là lý do một là nhồi sọ wow. lý do thứ hai là lý do là kể như là bbt bây giờ hết chỗ để hàng rồi mấy hàng vậy nhiều quá hàng vậy nhiều quá mấy em cứ nghĩ đi BBT phân phối phát triển độc quyền năm hãng thêm bây giờ hãng Na Uy nữa là 6 hãng đúng không hãng Na Uy nữa là 6 hãng mà nhắc tới Na Uy bọn làm marketing ngu thấy mẹ luôn tớ thiệt cái anh là giám đốc nha nhưng mà cái ngày nào anh bỏ tụi nó ra một cái á tụi nó làm dốt lắm mấy em bây giờ á nghĩ sao nè mẹ ơi vô trong tin, nó nói tin nữa gì cá hồi cá hiếc đồ này nọ rồi ờ, ờ, ờ, ngon bổ rẻ tốt gì đó thôi dẹp bà đó đi ba ơi ba marketing đủ như mấy đứa dốt học đúng không bây giờ nói về protein cá hồi á thì phải nói về ừ cái con cá hồi ở bên na uy nó hơn con cá hồi ở bên campuchia như thế nào đó mình phải đánh vô tiêu chuẩn chất lượng mình phải nổ cái thằng na uy ra trước mình nổ cái thằng na uy cái chuẩn sống na uy ra trước thành một cái đoạn văn để ta hình hình dung được cái mức sống của dân na uy cao cấp của dân Na Uy vậy đó từ đó con cá hồi tiên nó ngon nè à. chứ không cần phải khoe cá hồi hiểu không tức là tụi nó làm marketing tụi nó non và, và xanh lắm giống như là bán súp của mỹ đế là nổ thằng mỹ đế thôi không cần phải nổ rồi tin ai sâu lắm, làm tự này tự này khỏi bị cần phải dạy người ta biết hết rồi ông ơi bị đặt vô đạm thủy phân cao cấp rồi nữa không lẽ mày mày, mày bán đạm thủy phân cùi hả ừ ờ, hổng vô chỉnh vô đầu nó rồi cái thằng mà tao đang quen con nhà em gái đó đó à, thằng này bị chửi nhiều lắm à đang quen đang quen bồ nó đang quen bồ nó ố lộn ố bậy đang quen con à, con em nó tao nói rồi mẹ cái chữ hai lai là thủy phân cần mày dịch không nó không phải thủy phân là khác khác cái đầu mày chữ hydro là là nước đúng không hydro là nước hai lai là thủy phân nói chứ đã gì nữa mày đi quảng cáo cái chữ thủy phân tào lao đúng không nên mình phải mình muốn quảng cáo ngồi súp á mình phải quảng cáo cái thương hiệu của nó cái nhà máy của nó nguồn nguyên liệu của nó mấy cái đó là cái cốt lõi cái quan trọng nhất nó tạo ra súp xịn súp cũng xịn bây giờ hai nó đi quảng cáo chỉ cái công nghệ hai đô công nghệ hai đô la mười hạng mười công ty nó cùng làm hai đô vậy nào ngon hàng nào đó. nên cái, cái bọn marketing này nó non lắm em nó non nó non giả man luôn á thiệt sự ngày xưa thời làm marketing là toàn là top 1 không wow. bây giờ đưa tụi nó làm marketing nó rớt xuống top 2, top 3 rồi nó <laughs> thôi không nói nhiều nữa cái vấn đề sub Na Uy để mốt anh, anh, anh develop anh phát triển anh nói sao còn bây giờ anh quay lại cái vấn đề là cái cái phòng gym của Bình Tân á anh thực hiện chính sách anh làm một kệ cái kệ hệ thề kệ rất là lớn hệ kệ rất là lớn vậy á, thì nó sẽ giúp anh nó, nó giải tỏa được hàng hóa rất là nhiều bạn tưởng tượng không hệ kệ nó rộng hơn vậy là mỗi hệ kệ là nếu mà để full tối đa được ba hàng sản phẩm wow. nếu mà loại trung á còn loại bự á để được hai hàng loại nhỏ để được ba bốn hàng luôn xong rồi mình trồng lên nữa mình trồng trồng trồng lên trụ để được nhiều hàng lắm nha để được nhiều hàng lắm để được nhiều hàng thì nó đỡ em hiểu không nó đỡ nó đỡ kho đỡ bãi chứ để thùng nhiều quá để thùng nhiều quá nó không có đẳng cấp nó nói trời ơi mẹ Duy Nguyễn bắt yếu tồn hàng nhiều bây giờ mình cũng là tồn hàng nhưng mà tồn kiểu này nè nó mới sốc mấy em đúng không thà một phút quy hoàng rồi chợt tối còn hơn buồn le lối suốt trong năm vậy thì tụi em đánh giá là cách làm marketing của anh Duy mấy điểm đúng không phòng ghi anh cốc để hình đằng nào cả phòng ghi anh để sức của anh đó đó anh thích là anh bỏ này vô không thích bỏ này ra nguyên một cái hệ kể toàn là súp thực phẩm bổ sung mỹ đế không nó mốt tới mốt tới hàng của bắc âu sao thì mình để như vậy nó mang ra đồng tiền cho mình mình marketing cái cho mình còn phòng game không bán súp là phòng game nó chưa đi học kinh doanh có mấy phòng game mở ra thì nhiều khi nói chủ ngu thế mẹ không nói chứ nó mở ra nó bỏ súp chùa tờ lưa luôn ba thằng chủ không bán súp mấy em thằng chủ không biết mẹ súp hết á thằng chủ bán chuối bắn chuối nè bắn trứng nè bắn sữa tươi đổ thằng khước kia vô súp lậu tè le trong phòng luôn không không biết nó tao nói là mày kinh doanh phòng game là có hai cái ngu một á, là không bắn súp hai là không không phát triển bt hai cái ngu mà hai cái ngu này là bó tay luôn á tại vì nó thật với mày giờ bán hũ súp đi lời bằng vé tập rồi đúng không bán hũ súp đi lời bằng vé tập thì thì, thì thôi vậy từ ví dụ như mà, một tháng em bán chừng năm chục hũ súp đi bằng năm chục vé nó cộng vô em tiền nhiều lắm chứ đúng không nó tự nhiên mà để cho khách trong phòng của mình nó xài súp của anh ta trời đất ơi làm giàu với thiên hạ rồi xong rồi khách của mình nó, nó mướn khác vô làm bt nó ăn trên đầu trên cổ hàng chi kinh doanh giết vẫn nghèo làm vậy nó không có thực tiễn nó không có thực tiễn nó bởi vậy phòng game của anh nè à, vô bóp mũi liền bóp cạch cạch cạch cạch, cạch bt tự do hết cho làm xong rồi cái con khách con khách lại nhây nhanh lắm bảo đảm luôn nó cũng sẽ coi video này nè nó nhây mà cố luôn nó nói anh Duy ơi anh đuổi này đi hỏi sao đuổi vậy cái ờ, nói là uh, anh nói là anh không cho bt tự do vô tập mà em tập thằng này nó cứ ngồi nó quảng cáo nào là uh, hủ tiếu nào là bánh mì hủ tiếu nào là bánh mì nào là chuối chiên nhà nó bán không à anh em ăn biết rồi em em mập sao không đủ được trong khi em muốn súp của anh đó thì nó ra sức khỏe body sáu muối ngon lành này em nó quảng cáo toàn là thứ được không à cái đó nhưng mà không đuổi được mà tại sao không đuổi thứ nhất hai đỉnh vật nó không liên quan anh là ghi với súp nó bán hủ tiếu kệ nó nó bắt gì đuổi <laughs> còn ở trên góc độ kinh doanh này nó bán hủ tiếu cho mày mập thì mày ăn cho mày mập mày mới, mới mua là bộ ba thằng tánh của tao đây là cộng hưởng tao sẽ phải đuổi <laughs> đúng không em nó làm ăn nó phải như vậy đó làm ăn là phải thêm bạn bất thù mà phải làm đúng đừng làm ngu đó bởi chính sách hàng kệ của anh đó bây giờ tụi em hỏi anh ngày xưa tụi em tụi em nhớ ngày xưa hỏi gì không ngày xưa hỏi anh duy anh có tính làm siêu thị thực phẩm bổ sung không ui siêu thị là cái con mẹ gì tao làm gọi là cái kho luôn chứ đừng nói siêu thị wow. đúng không siêu thị là cái gì không có ai gì chứ em nghĩ anh có bốn building building anh nào cũng trò chỗ trống hết á đúng không mai mốt giả sử như hàng anh nhiều đi anh làm một cái kho bên bên bình tân kho kho tên đầu á cái kho này xong quận 2 cũng làm vậy quận 9 vậy quận 7 cũng làm vậy thôi như siêu siêu thị mày tuổi gì <laughs> đúng không này nó rộng quy mô ghê siêu thị nữa nó nó giúp cho mình quảng bá hình ảnh anh chỉ cần đem những hình ảnh thôi anh quăng lên cho mấy thằng đối tác mày coi coi wow. thằng nào bán hàng của mày nhiều bằng tao không có đâu bạn không có bán nhiều đâu cái lĩnh vực súp này anh biết mà cái showroom tụi nó nhỏ xíu à đúng không cái showroom tụi nó nhỏ xíu à bây giờ nói về hệ thống showroom á tụi em chỉ cần ra tụi em coi showroom của đại lý anh thôi là nó đủ cha người ta rồi đúng không vô đại lý bbt là bbt bắt phải làm một cái hệ thống showroom đẳng cấp tất cả những showroom đại lý nhìn ngon chưa đó mà showroom đại lý thì tuổi gì showroom bbt showroom BBT nó rộng nó nhiều wow. nó mặt hàng nó đa dạng nó kinh khủng khiếp luôn nên nói chung là anh là trong lĩnh vực shop anh rất là tự tin rất tự tin về cái mặt quảng bá thương hiệu bởi vậy mấy em thấy không thằng nào mà lọt cái tay anh cái á là tự nhiên nó nổi tiếng à. nó ngon nó bán nhiều doanh số nó cao mà thằng nào anh mà đã bỏ rồi cái trước sau cũng chết à, lời nói anh có thép nhưng mà giỡn anh nói là có cơ sở nói lại lần nữa nha anh là anh bia mắt tay đó thằng nào lộn như tay anh là kiểu như là ngon wow. mà thằng nào mà đã chia tay rồi thằng đó là kể như là hẻo rồi đó rồi cảm ơn các em đã theo dõi video nhận xét về cách marketing của anh và các bạn media phải quay thật đẹp tranh những cái kệ dưới tâm tiểu coi.